Xin kính chào các chị đến với kênh youtube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai đại hạ giá tất cả các xe Innova có tại cửa hàng à, Chống dịch các anh chị ơi 2014 mới đăng kiểm 18 tháng Xe đẹp ngất ngay nha, tư nhân nha Chính chủ tư nhân Xe cực kỳ đẹp luôn Giá đại sổ 298 triệu Anh chị nào chốt lẹ gọi cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai Số 0919 243566 Số di động 0868 33 77 79 dịch quá rồi xe thì đẹp khỏi phải bàn luôn nha anh chị nha mà tại vì à, bán theo thị trường lúc trước bán 32 33 rồi xuống 315 301 bây giờ xuống một giá chốt luôn là 298 triệu 2014 nha bản 2.0 e thiếu nha các anh chị bản này bản e nhưng mà thiếu đồ hơn một chút vẫn có ABS hai dàn lạnh zin nha xe tư nhân quỹ quyền nha xe cực kỳ đẹp không lỗi nha cầm máy bao trăm phần trăm cho các anh chị là xe cầm máy đẹp cực kỳ đó anh chị nào kết nối liền thì gọi cho Lân Ngọc ô tô Đồng Nai số di động 0868 33 7779 số à, Zalo 0919 24 35 66 xe đẹp té xỉu các anh chị ha 2014 à, 2014 rồi xe này của mình phiên bản hai túi khí ABS an toàn dàn lạnh riêng theo xe nha các anh chị xe cực kỳ đẹp mới đăng kiểm 18 tháng bọc ghế bọc sàn bọc la phong bao các anh chị trăm phần trăm không có à, tông đụng nha ngập nước nha máy nổ siêu êm luôn nổ máy cho các anh chị xem luôn nha à, cực kỳ êm các anh chị xem à, tay lái của mình à, tay à, cửa của mình thì à, à, giả đá nha các anh chị này là mối mốt mới bây giờ giả đá đồng hồ à, cực kỳ đẹp đây anh chị nào có nhu cầu kết nối mua bán cùng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì à, à, liên hệ với à, Lân Ngọc ô tô qua hai số điện thoại số di động là 0868 à, 33 77 79 số à, Zalo là 0919 24 3566 anh chị à, à, có nhu cầu à, kết nối thì à, gọi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nha à, lưu ý là hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc xe Toyota Nova cũng như các dòng xe khác anh chị nào có kết nối lâu dài chúng ta mua bán cùng với ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta nhớ bấm vào cái nút đăng ký dưới góc phải màn hình cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ thông báo tin nhắn cho các anh chị biết là hàng tháng có xe mới về vì hàng tháng về rất nhiều xe anh chị nào kết nối lâu dài chúng ta vui lòng đăng ký vào nút đăng ký với góc phải màn hình anh chị nào có nhu cầu lấy xe của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai đang bán trên Zalo Facebook cửa hàng rất hoan nghênh chúng ta truy cập vào Zalo hoặc uh, YouTube ô tô uh, Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta bấm nút chia sẻ dưới góc uh, màn hình sau khi các anh chị có chia sẻ nhớ để lại số điện thoại của các anh chị để khách hàng của các anh chị biết mà à, gọi cho các anh chị sau khi khách hàng gọi các anh chị chụp lại số điện thoại à, và gửi cho Lân Ngọc Đồng Nai à, Lân Ngọc Đồng Nai sẽ gọi cho khách hàng và tư vấn trực tiếp sau khi bán giao dịch môi giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị à, từng xe một à, nếu mua bán thành công nha anh chị lưu ý là chúng ta nhớ bấm đăng ký để cửa hàng thông báo cho các anh chị biết qua tin nhắn là có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe các anh chị nào không bấm đăng ký cửa hàng sẽ không thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về cũng như là không có nhắn tin cho các anh chị biết nha lưu ý nhớ bấm đăng ký dùm cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai cũng như là anh chị nào mạnh dạng làm thêm nghề mua bán xe thì truy cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và chia sẻ chia sẻ càng nhiều thì à, các anh chị cơ hội bán xe càng nhiều và tiền hoa hồng cũng càng nhiều nha hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe cho nên phải cần các anh chị à, cộng tác viên phụ bán chứ một mình không thể bán hết được cho nên các anh chị nào và bán thì chúng ta vui lòng truy cập vào YouTube chia sẻ và bán anh chị nào muốn à, làm cộng tác viên à, thì cũng rất đơn giản à, chúng ta làm từ xa không cần phải đến trực tiếp tại cửa hàng cũng như không cần phải à, bỏ vốn ra hoặc bỏ công ra chúng ta làm tại nhà à, ngồi xem YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và chia sẻ video thế là bán thôi hàng tháng bán được thì qua hồng nhiều bán nhiều hoa hồng nhiều nha cửa hàng sẽ cung cấp cho các anh chị à, thật là nhiều xe cũng như cung cấp cho các anh chị thật là nhiều cái à, à, à dòng xe đẹp à, giá cả thật là hợp lý à, chúng ta về chỉ việc bán thôi không cần phải bỏ vốn bỏ công nhiều nha à, vui lòng truy cập vào youtube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và gọi liền hai số điện thoại số di động 0868 33 7779 và số Zalo 0919 24 à, 3566 Các anh chị lưu ý là xe của mình mới đăng kiểm 18 à, tháng nha các anh chị mới đăng kiểm tới 18 tháng tới tháng 12 mà năm 2022 các anh chị chỉ việc à, về chạy thôi không phải tốn thêm cái tiền bảo trì bảo dưỡng nha cửa hàng đã cho bảo trì bảo dưỡng dặm sơn đánh bóng tẩy rửa nội thất cũng như là à, làm hàng chỉnh hết những chiếc xe mà được về tại cửa hàng là không có lỗi các anh chị yên tâm nha các anh chị bán cứ tới xem thoải mái cứ dẫn thợ thầy tới xem thoải mái phiên bản này của mình có ABS hai dàn lạnh riêng ABS hai dàn lạnh riêng cũng như là hai túi khí an toàn Đó, xe đang nổ máy các anh chị nha xe nổ máy xe của mình thì à, bao lỗi nha các anh chị không có lỗi về khâu đâm đụng ngập nước các anh chị cứ yên tâm cửa hàng mua đã rất là kỹ đã về bán trở lại cho các anh chị thì các anh chị cứ yên tâm à, xin nhắc lại chiếc xe biển số 51A 79589 là chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2014 phiên bản e thiếu đầy đủ đồ chơi à, giá tiền chào bán là 298 triệu mùa dịch và cửa hàng vẫn còn khá là nhiều xe như thế này cửa hàng chỉ quay đại khái một chiếc để báo giá chung chung có 25 và 24 23 22 giá tiền đều dưới 300 à, triệu hết anh chị lưu ý dùm cho cửa hàng của tôi Lân Ngọc Đồng Nai và các anh chị muốn thắc mắc à, hoặc là biết thêm thông tin thì cứ gọi cho Lân Ngọc Đồng Nai qua số di động 0868 33 77 79 cũng như là số Zalo để xem hình ảnh cụ thể là 0919 24 35 66 giá mùa dịch nha các anh chị một chiếc 24 giá 15 giá thị trường bây giờ phải trên 400 cửa hàng bán 298 triệu gồm đăng kiểm bảo trì bảo dưỡng đầy đủ hết xe đẹp không lỗi tư nhân ủy quyền thì phù hợp giá này bán bao luôn rút hồ sơ gốc cho các anh chị ở tỉnh xa về bấm biển số cho nên các anh chị yên tâm nha rồi các anh chị xem sơ lược hầm máy chúng ta sẽ xem tiếp sơ lược ở bên ờ, dòng ngoài xe nữa À, xin nhắc lại là xe của mình năm sản xuất cuối 2014 à, giá tiền là 298 triệu à, xe đã được dặm sơn đánh bóng tẩy rửa hầm máy nội thất đẹp bảo trì bảo dưỡng đăng kiểm 18 tháng đóng phí đường bộ quay sơ lược điển hình một chiếc xe còn rất nhiều xe và nhiều đời ở tại kho bãi cửa hàng quay điển hình một chiếc báo giá sơ lược từ 12 cho đến 14 giá dưới 300 triệu có mặt tại cửa hàng tất cả đều tên tư nhân ủy quyền giá này bao bán gồm bao rút hồ sơ gốc bao cho các anh chị dẫn thợ thầy tới kiểm tra thoải mái à, lưu ý ưu tiên cho các anh chị làm cộng tác viên lấy xe này cửa hàng đăng bán trên trang cá nhân Zalo Facebook của các anh chị cửa hàng rất là hoan nghênh anh chị nào mạnh tay chia sẻ nhiều chúng ta bán nhiều thì hoa hồng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ chuyển khoản cho các anh chị nhiều các anh chị làm cộng tác viên bán cùng bán với Lân Ngọc Đồng Nai không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải trình độ bằng cấp không cần phải bỏ thời gian tới trực tiếp làm tại cửa hàng mà chúng ta làm online từ xa à, ăn à, à, hoa hồng từ xa lưu ý là không cần phải đến làm chúng ta chỉ lấy thông tin cửa hàng qua như thế này và chia sẻ lên trang cá nhân Zalo Facebook bán để lại số điện thoại của anh chị trên à, à, trang đăng bán xe và khách hàng của các anh chị gọi thì các anh chị sẽ gọi trực tiếp cho cửa hàng ô tô Lan Ngọc Đồng Nai và để lại số điện thoại của khách hàng cửa hàng sẽ tự tư vấn với khách hàng sau khi giao dịch môi giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản các anh chị bắn qua cho cửa hàng mà không cần phải đến nhận hoa hồng trực tiếp cửa hàng xin nhắc lại số xe 51A 79589 à, là chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2014 à, phiên bản E thiếu đầy đủ đồ hết nha các anh chị nha À, đã đăng kiểm 18 tháng bảo trì bảo dưỡng đầy đủ xe bao lỗi không lỗi nha anh chị yên tâm gầm máy chắc chắn xe rất là đẹp màu sơn trắng sữa nha đó, giá tiền 298 triệu anh chị nào muốn chia cặp mua cho anh em bạn bè người thân hoặc là mua cho à, gia đình hoặc mượn cho chính bản thân mình hoặc là giới thiệu cho người khác cùng mua thì liên hệ vào hai số điện thoại của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai số Viettel là 08 68 33 77 79. Số Vina có Zalo là 0919 24 3566. Xin nhắc lại 0868 33 77 79. Số Zalo 0919 24 3566. Cửa hàng chỉ quay sơ lược điển hình một chiếc xe. Hiện tại kho bãi cửa hàng còn rất nhiều những chiếc xe như thế này. 212 cho đến 214, 215 giá tiền đều dưới 300 hết chỉ có mùa dịch cửa hàng mới bán giá này nha các anh chị nha hiện tại cửa hàng đang nhập xe về bán giá mùa dịch à, cho nên bán kiếm mỗi chiếc như vậy vài triệu đồng các anh chị cũng thông cảm à, à, cũng đừng ép giá và đừng trả giá thêm cửa hàng bán giá thấp nhất để cho cạnh tranh cùng với các đại lý khác à, ưu tiên cho các anh chị nào gọi trước nha có giá tốt hơn chút xíu là cà phê cà pháo rồi cửa hàng xin báo sơ lược 2014 giá 298 triệu và hiện tại à, cũng còn một chiếc điển hình như thế này à, cũng 2014 cũng tất cả xe như nhau à, đều là tư nhân đăng kiểm đăng ký là 18 tháng bảo trì bảo dưỡng đầy đủ hết cũng giá tiền đồng đồng sở hữu với nhau rồi cảm ơn các anh chị cộng tác viên đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim các anh chị lưu ý là nhớ bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình để được cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai thông báo có xe mới về qua tin nhắn các anh chị biết vì các anh chị có bấm đăng ký kênh nếu các anh chị nào không bấm đăng ký cửa hàng sẽ không biết mà nhắn tin cho các anh chị thông báo là có xe mới về nha lưu ý vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nhấp vào nút đăng ký phải màn hình và anh chị nào muốn bán xe cùng Lân Ngọc Đồng Nai thì cứ mạnh dạng bấm vào nút chia sẻ cửa hàng rất hoan nghênh các anh chị cộng tác viên chia sẻ mạnh cùng bán cùng kiếm thêm thu nhập à, mùa dịch làm tại nhà không cần phải đi đâu à, hoa hồng cũng tương đối đủ sống nếu các anh chị bán một tháng trên 5-7 chiếc rồi chào các anh chị cảm ơn các anh chị đã xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim nhớ bấm đăng ký trước khi cấp máy và nhớ bấm chia sẻ để cùng bán với Lân Ngọc số điện thoại Lân Ngọc 0868 33 77 79 số Zalo 0919 24 3566. Xin chào và hẹn gặp lại xe sau.